Dạ vâng, và ca khúc tiếp theo Em xin gửi tới mọi người bài hát mang tên Đánh mất em Mong mọi người cùng lắng nghe lại Chỉ có anh lang thang chốn cũ Lòng quặn đau Nước mắt ướt nhòa chẳng thể nào biết được liệu mai sau có thể gặp lại nữa chỉ muốn xóa quá khứ kia đi nhưng không dễ để có thể tập quên rồi cho đến cuối cùng chỉ biết ôm nỗi buồn lặng là sao quên được hình bóng mây sao có thể xóa nhòa người mà anh đã từng người yêu thương để giờ buồn mơ vì đã chẳng cố gắng bên em dành thời gian cho những thứ em chẳng cần giờ đành phải chấp nhận nhìn em mạnh tìm được hình bóng mây thời gian sau có thấy xa nhà rồi khi đêm kéo về lòng anh náo nề một mình chỉ Gracias,